kính thưa thủ lĩnh Tuấn Thái Ba, à, kính thưa toàn thể anh chị em công ty bất động sản Tuấn Thái Ba. À, lần đầu tiên thì à, cho phép uh, chuyên gia Duy được uh, giới thiệu. À, tôi chuyên gia Duy 1991 Hải Phòng, phó giám đốc khối thịnh vượng. À, chuyên gia Duy à, vào công ty từ thời điểm năm 2017, bắt đầu là chuyên viên từ ngày 22 tháng 2 đến thời điểm hiện tại bây giờ là cũng là 4 năm có lẽ, 4 năm đi cùng thủ lĩnh. Hiện tại bây giờ thì chuyên gia Duy đang là chuyên gia của khối thịnh vượng. À, quản lý với số lượng nhà cũng rất là khủng hiện tại đang có khoảng tầm 300 căn với ờ, thành tích ờ, từ đầu năm 2021 đến hiện tại bây giờ thì ờ, có chốt trên cương vị chuyên gia là 13 căn trong đấy thì giải rác trên tất cả các phân khúc từ nhỏ 3 cho đến 10 20 hiện tại bây giờ thì trên cương vị cả chuyên viên lẫn chuyên gia thì cũng chốt khoảng 100 căn nhà như năm 2019 thì có mức thu nhập về tỷ phú rồi còn năm nay thì ờ, chắc sẽ hướng đến là gấp 2, gấp 3 hoặc là nhiều hơn nữa về ờ, kinh nghiệm làm chuyên gia hiện tại bây giờ ấy, thì như chuyên gia duy ấy, thì cũng có một cái định hướng theo cái hướng phát triển của công ty Đấy, đó là gì ạ đó là phát triển ờ, về bản thân và đồng thời là phát triển theo đội nhóm như rất nhiều anh em đang hiện tại làm ấy, đó là phát triển về đội ngũ trợ thủ thì à, cái này là cái chuyên gia duy cũng ờ, đang tự tin là trong số các anh em chuyên gia duy đang làm khá tốt quan trọng nhất đối với lại người trợ thủ đấy thì uh, chuyên gia duy đang nâng cao về cái tinh thần trách nhiệm và đồng thời là gì ạ đồng thời là cái um, kỹ năng trong cái quá trình làm việc tương tác với anh em đấy là cái mà quan trọng nhất còn kinh nghiệm nghề thì tất nhiên uh, sẽ hoàn thiện dần theo thời gian cộng với lại cái sự uh, nỗ lực cố gắng của anh em công việc của một chuyên gia đấy thì hiện tại bây giờ là đang có ba cái gạch đầu dòng mà chuyên giao di ba cái cộng đầu dòng mà chuyên giao di đang cảm thấy là, là là mình cần phải bố trí thứ nhất đó là về vấn đề nguồn nhà thứ hai là về vấn đề là trong quá trình làm việc và đưa nguồn nhà về công ty thứ ba đó là à, trong quá trình tương tác với anh em đầu khách và đồng thời là hướng thương vụ thành công mình đấy là ba cái cộng dòng như cái vấn đề đầu tiên đầu tiên đó là về nguồn nhà hiện tại bây giờ là số lượng nguồn nhà của chuyên uh, gia duy ấy, thì cũng rất là dày và đa phần ở đây ấy, sẽ là các cái nguồn nhà từ phía anh em ờ, đầu khách trong quá trình làm việc mình có tương tác anh em cũng ờ, có gửi gắm thực ra cái câu chuyện ở đây là cuộc chơi anh em mình cùng nhau là san sẻ với nhau những cái kinh nghiệm tích lũy cuộc sống đồng thời là cũng chia sẻ với nhau những cái uh, lợi ích những cái khó khăn trong công việc uh, nếu mà anh em mình làm tốt tương tác tốt với anh em đầu khách đồng thời là gì ạ đồng thời là mình có một cái cơ chế và mình có một cái phương án uh, chơi với anh em Đấy, thật tốt thì uh, chắc là sẽ thu hút được rất là nhiều anh em mình có thể khai thác thêm một cái nguồn nữa đó là nguồn từ những uh, chuyên gia du gọi vui những nguồn thông tin về hè đấy anh em đi có thể là thấy ờ, ở rất là nhiều nơi thấy bất kỳ đâu ấy. là chuyên gia duy hay có những cái ờ, cái cái như là cái sticker này chuyên gia duy có dán ở tại các ờ, quán trà quán cà phê thậm chí là các quán ăn về việc là tiếp nhận thông tin môi giới bất động sản rất nhiều của cả chuyên gia duy này của cả các trợ thủ chuyên gia duy này tất cả đều chuyên đều đều đều, đều có đấy, đấy là một nguồn khai thác rất tốt đấy là những cái cái cái, cái nguồn thông tin cực kỳ dồi dào đó. mình có thể mình đưa các phương án mình chia sẻ quyền lợi cùng với lại uh, phía gia chủ chủ quán để mình có được những nguồn thông tin rất tốt có rất nhiều cách để mình khai thác và quan trọng nhất là gì quan trọng nhất là anh em mình cần sự linh hoạt trong quá trình làm việc đấy là điều mà chuyên gia duy nghĩ là anh em chuyên gia là cần phải nhìn nhận và cố gắng hơn đấy. bởi vì rất nhiều anh em cũng có chia sẻ với chuyên gia duy là gì nguồn nghĩ ít quá nguồn em ít quá cái trường hợp đấy chuyên gia duy thế chắc là không phải đâu do cách mình khai thác chưa đủ tốt hoặc chưa đủ rộng rãi nên cũng rất là mong em cô về phương án à về việc thứ hai thì đó là gì ạ đó là về cái um, câu chuyện là khi mà khai thác nguồn nhà và đưa về công ty đấy là một cái mà cũng rất nhiều anh em bị đau đó đó là trong trong trong công việc nếu như mà bản thân là tự một mình mình tự mình đi làm việc hết thì mình sẽ kêu công việc của mình thế nhưng ngược lại như bây giờ chuyên gia duy chẳng hạn chuyên gia duy đang có một số lượng trợ thủ khá dày thế thì bây giờ bằng cách nào bằng cách nào để mình có thể khai thác được, được thật tốt công ty mình đã có những quy định chung rồi quy định chung về các cái cái, cái, cái phương án để làm việc và đưa một nhà về thế thì um, gia Doji là thường đấy cũng đã đào tạo anh em trợ thủ về cái quá trình công việc thì anh em trợ thủ gần như bây giờ đã là cánh tay nối dài của chuyên gia Doji và khẳng định luôn anh em về việc tư vấn cho chủ nhà rất tốt đồng thời là gì nắm bắt thị trường rất là kỹ lưỡng thế nên là bất kỳ là kể cả thị trường là long biên hay là tây hồ hay là Hà Đông chuyên gia Duy cũng đủ sức để đủ sức để làm được thế thì các anh em trợ thủ ở đây ấy, hiện tại ấy, là vai trò vai trò đang là cái tên bây giờ của mình không thể là lấn quyền đúng không ạ thế nhưng ngược lại anh em có thể là đứng ra giúp cho chuyên gia tư vấn toàn bộ các thứ các vấn đề đấy, thậm chí là giải đáp các thắc mắc đối với phía chủ nhà và khi đó chuyên gia duy cũng đang xuất hiện ở đây trên công vị là gì đang là ờ, quản lý của của của, của, của, của, của, của, đến gặp gỡ chủ nhà đấy, trên cương vị là để à, kiểm tra lại để khảo sát lại để đánh giá sản phẩm định giá sản phẩm đồng thời là gặp gỡ chủ nhà để kiểm tra xem là anh em đến làm việc với chủ nhà ra sao à, tiếp theo nữa thì à, về việc tương tác thì cái này thực ra nó là ý kiến mình từng anh em tương tác với anh em đầu khách ấy, anh em mình đang đang đang, đang, đang rất hiểu với nhau rằng là gì à, khách hàng của chuyên gia là đầu khách thế nên trong quá trình mà khi mà ngồi làm việc với nhau em đầu khách mình luôn luôn trên cương vị là là những người bạn là những người anh em đang cùng hợp tác với nhau cùng chia sẻ công việc với nhau chứ cái này không biết được có nhiều anh em có mắc phải hay không nhưng mà thực ra nếu mà trong cái tâm lý ấy, mà trên cơ ấy thì nói thẳng luôn là đối với anh em đấy sẽ là một sự thất bại lớn ở đây chúng ta là gì bạn bạn bán đúng không thế thì là gì anh em phải làm bạn bạn với khách hàng khách hàng của chúng ta là đầu khách đầu tiên chúng ta phải chơi được với đầu khách thứ hai là gì bắt đầu mới bàn những công việc công việc thì anh em đến có sự sẻ chia tôi chưa cần biết làm đúng hay làm sai nhưng mà đầu tiên là gì đầu tiên anh em có sự thông cảm chia sẻ thấu hiểu với nhau đấy đã là cái thành công của bạn đấy. đấy là đã là thành công của anh đấy. tiếp theo mới đến câu chuyện là hợp tác với nhau có thành công được hay không có tốt đẹp hay không thế nên mình dựa trên rất nhiều yếu tố đấy, anh em mình quan trọng nhất là gì quan trọng nhất là làm tốt từ bước một và bước hai việc rồi bước ba sẽ thành công được ừ, cái này là cái mà uh, chắc là cũng nhiều anh em muốn lắng nghe bởi vì uh, như chuyên gia duy hiện tại bây giờ ấy, thì cũng đang là ông bố hai con về công việc dân đình thì nghĩ là làm sao mà để cân bằng được cái câu chuyện giữa giữa công việc và cuộc sống với nhau ấy ờ, thực sự thì đây cũng là cái mà chuyên duy <laughs> cũng đắn đo rất là nhiều ờ, hiện tại thì như thời gian ờ, trước lúc mà có một bạn bé công việc nó có thể là mình sẽ thời gian được tốt hơn nhưng mà đến bây giờ hai bạn thì uh, ngoài cái câu chuyện thời gian mình đi làm thời gian buổi tối thì nó rất là mệt mỏi có những hôm mình đi làm về có thể nó rơi vào đến tầm 11 12 giờ rồi thế nhưng mà ờ, đến đêm đến đêm thì các bạn cũng, cũng, cũng có những hôm các bạn ngoan ngược lại bây giờ đối với trẻ nhỏ thì có những đêm các bạn rất là quấy thực sự rất là mệt có những đêm gần như chắc chỉ ngủ được hai tiếng thôi thế thì cái này là cái rất nhiều anh em bên công ty mình đang làm tốt hơn chuyên gia du nhiều nhất là đối với chị em như ví dụ như chuyên gia chuyên gia Lệ và rất nhiều chuyên gia khác thì chị em có ba bạn có ba bạn bé thôi nhưng mà năng lực công việc các cái năng lượng các anh chị các chị dành cho công việc ấy, cực kỳ lớn và đối với phụ nữ ấy, thì hiển nhiên là cân bằng công việc cuộc sống ấy, nó còn khó hơn anh em rất nhiều lần đấy, thì chuyên gia gì cũng nhìn thấy là động lực nên là tự bản thân là cũng ờ, động viên ờ, mình và gia đình là phải cố gắng hơn nữa cố gắng là động viên để hậu phương vững chắc để tiền tuyến sông pha Đấy, thì cũng uh, hiện tại bây giờ là cũng đang có cái quỹ thời gian để dành cho công việc cũng rất là lớn cũng ờ, cố gắng sự thông cảm thấu hiểu từ bên phía gia đình để dành thời gian cho công việc được nhiều hơn và để hiệu quả công việc nhiều hơn bản thân cũng ờ, thiết nghĩ là uh, nếu mà cuộc sống ấy, thì quan trọng nhất là sự cân bằng mà nếu như mà cái năng lực tài chính mà yếu kém thì nó sẽ là một cái à, rất là khủng khiếp đối với lại à, cái nền tảng của gia đình thế nên chuyên gia cũng cái giai đoạn khó khăn như thế này à, rất vui khi à, ngày hôm nay à, được ngồi đây uh, chia sẻ với anh chị em cũng là một đôi lời cũng là cái dòng tâm sự cũng là cái nỗi lòng của chuyên gia duy uh, xin được gửi lời chúc đến thủ lĩnh và cùng toàn thể anh chị em thật là dồi dào sức khỏe tập trung công việc tuyệt đối và chốt nhà thật là rực rỡ cuộc sống thật là hạnh phúc chuyên gia duy xin hết ạ